ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1 này. Một chất điểm chuyển động theo cái phương trình ST bằng T bình phương. Trong đó là T là dương, T là thời gian, đúng chưa? T được tính bằng giây và ST được tính bằng mét. Đây bài hỏi yêu cầu này tính vận tốc của chất điểm tại cái thời điểm t bằng 2 giây tại thời điểm t bằng 2 giây. Các em chú ý cho thầy nha. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t bằng 2 giây. Vậy thì chúng ta sẽ có vận tốc tức thời là gì? Đạo hàm của cái hàm quãng đường, đúng chưa? Sau đó tại thời điểm t bằng 2 giây chúng ta sẽ có vận tốc tức thời là thay trực tiếp t vào. Xong chưa? Đấy, đấy là cái hướng giải quyết của ví dụ số 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết. Chúng ta có đây. Vận tốc tức thời của chuyển động là ở đây giờ là gì? VT sẽ bằng là S phẩy T. S phẩy T tức là gì? T bình phương tất cả đạo hàm, đúng chưa? T bình phương tất cả đạo hàm sẽ bằng gì? 2T. Đúng chưa? Sau đó chúng ta đi tính vận tốc của chất điểm. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm. Vận tốc của chất điểm. Tại cái thời điểm T bằng 2 giây là V của 2 tính giá trị thôi đúng không các em? V của 2 chúng ta thay vào 2 nhân với 2 ở đây là bằng 4 và đơn vị bao giờ cũng thế. Vận tốc là mét chia cho giây. Nhớ chưa? Đó. Vậy là chúng ta đã tìm ra được vận tốc tức thời của chất điểm tại cái thời điểm t bằng 2 giây. Đấy. Các em nhớ cho thầy nhá. Nhớ hai cái công thức này để chúng ta sẽ giải quyết được các bài toán liên quan đến ý nghĩa vật lý của đạo hàm. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện ví dụ đầu tiên